Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiến Sâu Kèo cũng như là kênh uh, ờ, Tiến Bóng Đá nhé Thì trong cái video lần này Tiến sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu nữa tại giải Syria Đấy thì như anh em đã biết vào uh, tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai sẽ có 3 trận đấu tại cái giải Syria được diễn ra Đấy thì trước tiên đó chính là trận đấu giữa Salernitana với Inter Milan Trận đấu được diễn ra lúc uh, ờ, 22 giờ tối nay này xong lại hai tiếng sau cách hai tiếng thì không giờ sẽ có trận đấu giữa Lecce với Napoli thì tiếp theo đó vào 2 giờ rạng sáng ngày 8 tháng 4 à, sẽ có thêm một cái trận đấu tại vòng 29 Serie A đó chính là trận đấu giữa cái thằng AC Milan với Napoli thì trong cái video ngày hôm nay Tiến cũng sẽ lên thêm cho anh em cái trận đấu này đó để cho anh em có thể à, à tham khảo tất cả ba cái mã kèo trong ba cái trận đấu của tối cũng như là là à, rạng sáng của ngày hôm nay nhé đấy thì trước khi nói về cái trận đấu này anh em hãy cùng tiến xem qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha đây thì hiện tại anh em có thể thấy à, nhà cái đã đưa ra mức chấp khá là cao dành cho cái thằng AC Milan trước Eboli đấy chấp 1.25 này 1.5 một hòa cùng với 1.75 của AC Milan trước Eboli và mức tài xỉu trận đấu này là 2.5 2.75 3 hòa cùng với 3.25 à, và ở hiệp 1 thì à, có các mức chấp như là chấp 0.5 à, nè đó cũng như là 0.75 à, và mức tài xỉu của trận đấu này à, tài xỉu ngay hiệp 1 nha anh em là 1.1 hòa cùng với 1.25 đấy thì cái việc mà anh em chơi danh trang có rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn có thể chủ động ra vào nhiều mã kèo mình thích thí dụ như trận đấu này mà mà khó vào á anh em thấy mã kèo này mã kèo này anh em kết cái thằng AC Milan nhưng mã kèo nó cao quá anh em không dám vào thì anh em cũng có thể để bóng lăn để bóng lăn tầm 15-20 phút gì đó xong lúc đó anh em vào cũng chưa có muộn đúng không anh em vì mình cầm cái trang để chơi mà mình thích vào lúc nào thì mình vào không có cần phải phải uh, khó khăn trong cái việc mà phải chọn kèo kèo vào kèo này nọ hết. vì anh em cầm cái trang để anh em tự chơi ấy, nó rất là ok luôn và nó nó có lợi hơn rất là nhiều ăn lúc nào cũng cao nè so với cái việc mà anh em chơi bên ngoài qua đầu qua cò chị phải báo trước ba bốn tiếng đồng hồ ấy anh em chơi như vậy thì thì cũng không có lợi ích gì hết đúng không anh em chưa nắm bắt được cái đội hình ra sân của nó nữa thì anh em đã vào kèo rồi đó anh em chơi những cái dạng hên xui thôi chơi như vậy thì làm gì mà có lãi được đúng không hên thì thắng thua thì thôi thôi đấy thà tự cầm một cái trang chơi nhiều tiếng đó sẽ có lợi nhiều nhiều cái lợi thế hơn cũng như là anh em có thể uh, uh, chơi thêm nhiều cái mã kèo mà chắc chắn bên ngoài qua thầu qua cò không có cũng như là các cái mã như là à, ờ, đây tiếng cho anh em xem này mã bàn thắng đầu bàn thắng cuối này hay là mã lẻ chẵn này đó rồi cả hai đội ghi bàn hay là một đội hay là không có đội nào ghi bàn đó rồi có các mã như là uh, cơ hội kép nè rồi uh, cựu thắng áp đảo nè nói chung rất là nhiều cái tỷ lệ kèo cho anh em chọn luôn anh em có thể vào trang để tham khảo nhiều cái mã kèo mới đấy thích thì mình chơi thôi còn cái việc mà để có một cái trang chơi như tiếng để có thể tạo một cái tài khoản để chơi như tiếng ấy thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng và cái số tài khoản ngân hàng anh em phải có xài cái chuyển khoản online có xài cái chuyển khoản online mà trực tiếp trên điện thoại có thể dùng để chuyển uh, uh, chuyển tiền cho người khác trên điện thoại cũng có thể là rút về uh, người người ta chuyển cho mình mình sẽ cũng có thể nhận được cái thông báo trên điện thoại đó anh em tiếng nó cụ thể ra như vậy là có nhiều chú nó có nhiều chú uh, uh, chưa biết về cái mạng xã hội cũng như chưa biết về cái cách mà chuyển khoản online là như thế nào nên tiến mới nói rõ cụ thể như vậy cho các chú đó hiểu nhé còn những anh em nào biết thì chắc chắn chỉ còn nói internet banking thôi là anh em đã hiểu rồi đúng không đó thì nếu như à, anh em hoặc là các chú đó các cô chú các anh chị em có sử dụng cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online trên điện thoại như tiếng nói thì ờ, cứ mạnh dạng liên hệ cho tiếng qua cái số Zalo 0963 731 346 đó tiến sẽ giúp đỡ cho tất cả mọi người vào cái nhóm của tiến để lấy kèo hàng ngày để chơi cũng như là hướng dẫn cho tất cả mọi người một cái uh, uh, trang chơi uy tín và hướng dẫn nhiệt tình về cái cách tạo tài khoản trên trang như thế nào và cách đặt cược như thế nào nói chung uh, tiến sẽ hướng dẫn từng ly từng tí cho uh, anh chị em và các cô chú luôn đó chỉ cần mà đủ cái điều kiện như tiến nói là có thể chơi trên trang nhé đó còn cái việc mà để vào cái nhóm của tiến để lấy kèo đó để cùng đồng hành với tiến ở những trận đấu phía trước nữa đặc biệt là những anh em nào đã thua tha xa bờ ấy thì muốn vào nhóm của tiến thì cũng dễ thôi nhóm của tiến là không có thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết nhưng bắt buộc anh em phải có một cái số vốn đó một cái số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên đúng anh em đó và như tiếng nói ban đầu có số vốn mà hai củ trở lên và có một cái tài khoản ngân hàng có sàn chuyển hóa online để có thể cầm một cái trang chơi như tiếng đủ hai cái điều kiện thôi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để ờ, gỡ gạt ở các trận cầu sắp tới đó những má kèo thì tiến đưa lên nhóm chắc chắn lúc nào nó cũng sẽ trưởng hơn rất là nhiều anh em vì lúc đó nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức ấy cho nên thì tiến sâu lúc đó nó nó sẽ ok hơn bây giờ rất là nhiều hiện tại chỉ là những mã kèo mà để tham khảo thôi đó vì tiến phải nhận định các trận đấu này rất là sớm để có được cái đề xuất từ youtube ấy để cho anh em có thể tìm được những cái mã kèo anh em uh, xem tham khảo kết thì vào còn không thì xem như là là học hỏi thêm kinh nghiệm này nọ để biết thêm về những đội bóng này thôi đấy thì trước khi mà đưa ra những tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ cũng như là cái đội hình ra sân dự kiến này hay là cái bảng xếp hạng của hai cái thằng này nhá đây thì trước tiên anh em nhìn vào cái ờ, màn hình sẽ thấy được cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội đầu tiên là AC Milan sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 đó cái tiền đạo cấm cao nhất của cái ờ, đội bóng này đó chính là Oliver Giroud và cái bộ ba hậu công cho cái thằng Giroud đó chính là Leao này cùng với uh, đó cùng với uh, à, Salamaker còn về Empoli sẽ ra sân với sơ đồ là 41 4312 nhé anh em cái bộ đôi tiền đạo của đội khách đó chính là uh, à, Sachiano cùng với Kabuto đấy thì với cái đội hình hiện tại chỉ là những cái đội hình ra sân dự kiến mà các chuyên gia đưa ra để cho anh em à, tham khảo thôi và sẽ không có gì chắc chắn ở trong đội hình này hết nha anh em đó vì muốn chắc chắn hơn nếu như mà muốn biết được chắc chắn hơn cái đội hình ra sân chính thức thì chỉ có cách giờ bóng lăn tầm 1 2 tiếng đồng hồ lúc đó mới biết được thôi đó nắm bắt được cái đội hình ra sân mới nhận định cử như là một cách mà biết nói tụi nó chơi với chiến thuật nào có những cầu thủ quan trọng nào chơi đó rồi những trụ cột nào chấn thương không thấy ra sân thì lúc đó những má kèo mà mình sôi nó sẽ kỹ đó nó sẽ uh, uh, có cái tỷ lệ thắng cao hơn rất là nhiều Ok thì Tiến sẽ không nói nhiều về cái phần đội hình ra sân dự kiến này nhé Anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng của hai đội này Thì trước tiên, trước tiên AC Milan, đội chủ nhà AC Milan đang đứng ở vị trí thứ ba với 51 điểm sau 28 vòng đấu với 15 thắng, 6 hòa, 7 thất bại và ghi được 48 bàn thắng để thủng lưới 36 lần. Thì anh em cũng vừa biết ấy, cái thằng AC Milan này cũng vừa đánh bại được uh, uh, đội bóng mạnh nhất, mạnh nhất tại Serie A luôn. Đó, thắng trận thắng 4-0 trận thắng quỷ diệt 4-0 trước Napoli ngay trên sân nhà của Napoli luôn thì nhờ cái trận à, trận thắng đó thì cái thằng à, AC Milan đã vươn lên được cái vị trí thứ ba với 51 điểm à, đó và cái khoảng cách hiện tại của Milan cách đội top nhì bảng là Lazio chỉ còn là 4 điểm cách biệt thôi đó và à, hiện tại thì anh em nhìn kỹ hơn thì có thể thấy là cái top 6 của Syria thì vẫn đang rất là gần nhau trừ đi cái thằng đầu bảng Napoli chắc chắn cái ngôi vô địch ở mùa giải năm nay thì từ top 2 cho đến top 6 các đội bóng đều còn nguyên cái cơ hội để để để uh, tranh giành với nhau cái vé cúp C1 đúng không anh em vì thằng Milan này chỉ hơn cái thằng Atalanta vị trí thứ sáu là 48 điểm mà thôi thậm chí là thằng Juventus cũng đang bám đuổi rất là sát luôn đó nó đã có được 44 điểm sau 28 vòng đấu rồi thì chắc chắn cái cuộc đua cạnh tranh cái vị trí top 4 tại Serie A ở 10 vòng đấu tiếp theo đó 10 vòng đấu cuối cùng của giải đấu này sẽ rất là hấp dẫn nha anh em cho nên anh em ờ, cũng ờ, không nên bỏ lỡ cái trận cầu tại Syria nhé đấy thì ờ, anh em hãy xem thêm về cái bảng xếp hạng của đội khách này thì cái thằng Emboli nó đã có được 31 điểm sau 28 vòng đấu với 7 thắng 10 hòa 11 thất bại ghi được 25 bàn thắng để thủng lưới 36 lần thì số điểm của thằng Emboli hiện tại đã bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất ở vị trí thứ 18 đó chính là Verona với 19 điểm cách biệt đấy à, xin lỗi anh em với 12 điểm cách biệt đấy thằng Verona này nó đang chỉ có 19 điểm mà thôi thì cái khoảng cách với 12 điểm cách biệt cũng khá là an toàn dành cho em Empoli nhé anh em và gần như là em Empoli nó đã có đến 80% cơ hội để trụ hạng ngôi giải năm nay đó một vị trí khá là tốt dành cho em Empoli luôn và chắc chắn trong cái trận cầu này cái thằng AC Milan chính là cái đội mà cần điểm hơn đối với Napoli đúng không anh em nó có đặt cái mục tiêu cao hơn đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai đội trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em theo nhé đây thì trước tiên đội chủ nhà chủ nhà Milan nó đã có tổng cộng là 5 chiến thắng 3 thất bại và hai hòa ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường đó thì à, AC Milan này à, cái phong độ cũng ti cũng cũng không được tốt cho lắm nhưng cũng khá là ổn ờ, đối với AC nha anh em đấy nhưng mà riêng ở uh, sau sau sau bốn cái vòng đấu mà cái thằng AC Milan này không biết được ờ, cái mùa chiến thắng ấy đó một trận thua một hai trước Fiorentina cũng như trận thua một ba trước Udinese này rồi cùng với đó cùng với đó là hai cái trận hòa trận hòa không không trước Tottenham này cũng như trận hòa một điều trước uh, Salernitana thì sau 4 trận liên tiếp không biết 10 chiến thắng thì cái thằng AC Milan đã bất ngờ hủy diệt Napoli với tỷ số rất là đậm 4-0 ngay trên sân nhà của Napoli thì chắc chắn với anh em là trận thắng này cũng sẽ uh, tiếp thêm cái động lực cũng như là cái niềm tin chiến thắng cho Napoli trong cái trận cầu đối với uh, đấu với cái thằng Empoli vào tối nay rất là nhiều đấy thì anh em hãy đảo qua thêm về cái ờ, phong độ của đội khách Empoli nhé đây anh em thì anh em cũng có thể thấy là cái thằng Empoli này nó chỉ có được hai chiến thắng đó hai chiến thắng ba trận hòa và năm thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì sau khi trải qua cái chuỗi trận là 8 trận liên tiếp không biết được cái mùa chiến thắng với ba trận hòa và năm thất bại tại Serie A thì mới đây mới đây trên sân nhà của mình Empoli đã xuất sắc ờ, đánh bại được ờ, cái thằng Lecce với số là 1-0 đó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 thì cái sân nhà chắc chắn cũng là một cái điểm tựa một cái điểm tựa phải nói là rất rất là an toàn dành cho cái thằng AC Milan đấy thì ba cái trận thắng toàn là trước ờ, các đối thủ cũng khá là mạnh thôi anh em đó một không trước Torino này hay là một không trước Tottenham này đó rồi hai không trước Atalanta và mới đây nhất trên sân nhà thì ờ, Milan đã bị cái thằng Salernitana cầm hòa với số một điều đó một cái phong độ cũng khá là ổn dành cho Milan còn về đội khách Emoli thì Emoli có những cái chuyến làm khách phải nói là đầy khó khăn luôn em chỉ có duy nhất một trận thắng trước Inter Milan với uh, cái thế hơn người thôi Inter phải chặn đấu đó phải nhận một chiếc thẻ đỏ nữa đó còn lại đó là ba ba bốn trận phía sau là ba trận thua cùng với một trận hòa ở năm chiến làm khách gần nhất của cái thằng Emoli đó những cái chiến làm khách của Emoli thường không có được những cái kết quả tốt nha anh em cho nên về cái trận cầu này thì tiến lại uh, nghiêng về cái phía thằng AC Milan nhiều hơn cho nên uh, trước khi trước khi mà tiến đưa ra tỷ lệ kèo mà chọn cho anh em ấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu nhé đây anh em nhìn trong cái lịch sử đối đầu thì có thể thấy là Mỹ Lăng toàn thắng ở bốn trận gần nhất khi mà đụng độ với cái thằng em Empoli đó 3-0 chưa 3-0 4-2 1-0 rồi 3-1 này riêng ở mùa giải năm nay đầu mùa giải năm nay ở trận lượt đi thì Milan đã có chiến thắng 3-1 với Empoli cách biệt hai bàn đấy thì với những gì tiến đã phân tích anh em xem thêm những thông số mà anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đối đầu này này Đấy, thì 4 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội này đều có dưới 4.5 thẻ cùng với dưới 10.5 ờ, phạt góc. Có nghĩa là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo xỉu đẻ, xỉu thẻ cũng như là xỉu phạt góc ở trong cái trận cầu này. Đó, đúng không anh em thì với 4 trên 5 trận là cái tỷ tỷ lệ mà mà về xỉu của hai cái trận đấu này về cái tỷ lệ mà về xỉu thẻ phạt cũng như xỉu phạt gốc đã lên đến 80 phần trăm rồi cho nên anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã xỉu hai cái mã kèo này nhé cùng với đó anh em cũng có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo tài đó mã kèo tài ở cái trận cầu này riêng về cái mã mà cả hai đội cùng ghi bàn anh em cũng không nên đầu tư nhé vì dạo gần đây cái thằng Emoli nó thi đấu không được tốt cho lắm đó không được tốt cho lắm với những trận thua đặc biệt là ở trên sân nhà thằng Milan này có hàng phòng ngự phải nói là cực kỳ tốt luôn em đó có ba trận bắt ba trận không để thủng lưới với ba chiến thắng nè chỉ có một trận hòa thủng một bàn duy nhất trước Salernitana mà thôi cho nên anh em bỏ đi cái mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn cho tiến nha anh em có thể đầu tư cho tiến bốn mã kèo tiến sẽ lọc ra bốn mã kèo để bốn mã kèo để cho anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đối đầu này đây đầu tiên là anh em đầu tư cho tiến vào cái mã xỉu thẻ nha thứ nhất kèo thứ nhất tiến ghi ra gõ cho anh em nhé xỉu thẻ 4.5 FT đấy thứ hai thứ hai anh em anh em có thể đầu tư thêm một cái mã kèo đó chính là xỉu uh, xỉu gốc 9.5 FT đấy còn mã kèo thứ ba mã kèo thứ ba là anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo tài bàn thắng ở trận cầu này đây thì hiện tại à, nhà cái đã đưa ra mức kèo à, tỷ lệ kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.5 với mức bỏ 1 ăn 0.73 và 1 ăn 0.97 cho cái à, mức là 2.75 thì anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã là à, 2.75 đi nếu như mà mà trận cầu này về ba bàn thì anh em ăn được nửa mâm cũng được đúng không anh em nếu như mà bốn bàn trở lên thì anh em sẽ ăn được một mức cao hơn một xíu nói chung nói chung với hai với cái mã kèo này anh em có thể đầu tư một trong hai cái mã kèo đó chính là tài 2.75 hoặc là tài 2.5 tùy theo ý thích của anh em thôi riêng tiến thì tiến sẽ ưu tiên vào cái mã là tài 2.75 nhiều hơn đó cho nên tài 2.75 FT cũng là một sự lựa chọn mà anh em có thể đầu tư với cuộc đối đầu này tiếp theo là cái mã kèo cuối cùng mà tiến muốn đưa cho anh em đây mã kèo cuối cùng mã kèo cuối cùng mà tiến đưa cho anh em đó chính là cái mã mà cái thằng AC Milan giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này đó anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là AC Milan chấp 1.25 cả chặn nhé đây AC Milan trừ 1 1.25 FT đó đó là bốn cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em trong cái cuộc đối đầu này nếu như mà anh em thấy hợp mã trùng ý anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại ok chưa thì đây tiếng nhắc lại một lần nữa chỉ là những mã kèo mà tiếng nhận định khá là sớm chủ yếu là cho anh em tham khảo thôi thấy hợp mã trùng ý thì anh em vào còn không thì thôi xem như là là có thêm kinh nghiệm về cái trận đấu này thôi đấy thì uh, tiến xin nói lại một lần nữa những anh em nào mà thật sự mà đang thua tha sao bờ đó hoặc là biết gành về banh bóng nhưng chưa có một cái trang chơi uy tín để chơi thì cứ uh, liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên cái trang để chơi đó cách tạo tài khoản trên cái trang để chơi để chủ động cầm cái trang như tiếng thế này này đó thích vào mã nào vào có rất nhiều mã kèo hay cho mình chơi không bị lỗ lai mất phí gì hết đó có thể bán kèo vào kèo thoải mái luôn đấy thì để có một cái tài khoản mà chơi như tiếng bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online tức là có thể chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại của anh em đấy ok cho anh em thì nếu như anh em đã đạt đủ cái điều kiện đó của cái tiếng đưa gái thì anh em cứ liên hệ cho tiếng qua cái số zalo ở phía dưới góc màn hình trong cái video này đó ngoài ra à, anh em mà muốn cùng vào cái nhóm của Tiến để đồng hành để nhận những cái mã kèo mà chuẩn hơn đó để cùng uh, gỡ gạt ở những cái trận cầu sắp tới đó để tránh cái việc mà thua tha sau bờ thì anh em cứ uh, uh, liên hệ với Tiến để được vào cái nhóm của Tiến cái nhóm của Tiến thì hoàn toàn miễn phí không thu phí không thu lọc lá gì từ anh em hết nhưng như Tiến đã nói ở nhiều lần rồi bắt buộc nha anh em bắt buộc là phải có một cái số tài khoản ngân hàng đó cái chuyển khoản online để có thể tự cầm cái trang chơi như thế này ở vì tiến hướng đến anh em cái việc mà cầm cái trang chơi để cho anh em có nhiều lợi thế hơn trong cái việc mà kiếm cơm gạo mà thôi không thích anh em chơi bên ngoài thầu qua cò đấy vì tụi nó toàn có ăn trên đầu anh em thôi anh em chơi đường nào cũng lỗ với tụi nó hết đấy cho nên tiến luôn khuyến khích anh em cầm một cái trang chơi như tiến nha còn cái việc yêu cầu thứ hai đây là anh em phải có một số vốn muốn gỡ là phải có vốn luôn anh em nếu số vốn của anh em ít nhất cũng một hai củ trở lên 50 củ thì càng tốt cái vốn càng nhiều thì có thể ờ, ra vào nhiều cái máy kèo mà anh em ờ, à, có thể đầu tư mà thôi đó để tránh cái việc mà thua lỗ đúng không anh em thì nếu như đủ cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến nhé cái số zalo 0963713346 ngoài ra anh em còn có thể liên hệ với tiến qua những cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong cái video này thì mỗi video tiến đều đưa lên những cái ờ, đường link cá nhân của mình ở dưới phần mô tả đó mô tả của video ấy nè có Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage, TikTok đó anh em muốn liên hệ với Tiến qua cái nền tảng nào cũng được anh em cứ ấn vào thẳng cái đường link mà anh em có xài cái ứng dụng đó anh em cứ ấn thẳng vào là anh em liên hệ trực tiếp cho Tiến vì hiện tí, vì hiện tại tiến nói lại một lần nữa là tiến bị giả mạo khá là nhiều đặc biệt là cái telegram cũng như là facebook cho nên tiến sẽ không để những cái tên lên trên cái góc màn hình nữa chỉ riêng số zalo là anh em tìm đúng số là sẽ ra thôi không thể nào bị giả mạo bằng cái số zalo được đấy cho nên uh, những cái đường link khác về Facebook, Telegram hay fanpage muốn tìm đến Tiến, muốn liên hệ với Tiến thì cứ ấn thẳng trực tiếp vào những cái đường link dưới phần mô tả nhé và anh em yêu quý Tiến ấy thì hãy ấn vào cái trang fanpage, đường link fanpage để lại cho Tiến một cái lượt theo dõi tại cái fanpage này nhé và cũng đừng quên để là một like trong cái video này và bình luận về cái tỷ số mà anh em dự đoán về cái kết quả cuối cùng của cái cuộc đấu đầu này Tiến sẽ dành tặng 500k cho anh em nào mà uh, dự đoán sớm nhất cũng như là chuẩn nhất về cái cuộc đối đầu của uh, cái thằng Milan với Empoli